Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Minh Chính, những điều chưa nói ra. Báo chí Việt Nam mấy ngày nay rầm rộ đưa tin về chuyến sang Mỹ của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông vừa kết thúc chuyến đi này về tới Việt Nam. Các tờ báo nhà nước ra sức quảng cáo cho chuyến thăm Mỹ của ông ta. Tác giả Nguyễn Đình Đăng đã bình luận với tựa đề Chuyến thăm Mỹ của ông Chính, thấy vậy mà không phải vậy Điều đáng chú ý là cách các tờ báo Việt Nam đưa tin về chuyến thăm của ông Chính giống như đây là chuyến thăm viếng song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Thậm chí những tờ báo mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV lúc đầu còn đưa bài với tựa đề là Thủ tướng gặp song phương với Tổng thống Biden. Nhưng ngay sau đó đã phải thay một tựa đề khác. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trước khi bước vào chuyên cơ lên đường tới Mỹ rồi hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và Mỹ, chứ không phải để thăm biết Mỹ chính thức. Chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Minh Chính đã để phục vụ cho cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN và Mỹ từ ngày 12 đến 13 tháng 5. Đây cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Chính dưới cương vị Thủ tướng. Trước chuyến đi của ông Chính, cũng có một số đồn đoán cho rằng kỳ này Việt Nam và Mỹ sẽ nâng cấp quan hệ Tuy nhiên, trong nghị trình của cuộc gặp thượng đỉnh kỳ này không có cuộc gặp song phương nào và quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn chưa có bước đột phá nào cả. Và ai đã thiếu sự chân thành chính là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Trong bài phát biểu của ông Chính tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, ông ta có cho rằng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thế giới hiện nay Chính sự thiếu vắng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng, xung đột ở nhiều khu vực. Thiếu sự chân thành, tin cậy là nhân tố cản trở nghiêm trọng đến hợp tác song phương giữa các quốc gia cũng như hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu. Trong bài viết đăng trên tờ báo Foreign Policy, Giám đốc chương trình Mekong Damotio viết rằng việc nâng cấp quan hệ có thể và nên diễn ra vào thời điểm thích hợp. Trên thực tế, mối quan hệ hợp tác hiện nay trong các lĩnh vực an ninh hàng hải cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thực chất là quan hệ chiến lược. Tuy nhiên, vội vã nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể sẽ phản tác dụng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Julian. Cách lý giải của Brian cũng tương tự với một số quan chức và học giả Việt Nam khi luôn cho rằng Việt Nam cần phải thực chất hơn là danh sưng. Tác giả Khang Vũ thì viết trên tờ báo The Diplomat để cho biết có sự bất bình đẳng đáng kể trong quan hệ giữa hai quốc gia này khi mặc dù Mỹ là một siêu cường còn Việt Nam tuy là một quốc gia đang lên nhưng vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế về vị thế chính trị. Thế nhưng nhiều quan chức Mỹ tích cực coi Việt Nam là một chiến địa tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phía Mỹ cũng rất thiết tha đề nghị nâng cấp quan hệ hai bên lên tầm cao mới. Trong chuyến thăm năm ngoái của Phó Tổng thống Harris cũng như quan điểm không hề che giấu của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, trong cuộc họp báo đầu tiên dưới cương vị này của ông ta đều muốn Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Tuy nhiên, các phản ứng của Việt Nam đối với đề xuất của Mỹ rất mờ nhạt. Mặc dù hoan nghênh sự tiếp cận của Mỹ, Việt Nam không đồng ý nâng cấp quan hệ thành quan hệ đối tác chiến lược. Harris đã thất bại trong việc thuyết phục Việt Nam thay đổi quyết định trong chuyến thăm của bà. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ mới được bổ nhiệm ông là ông Nguyễn Quốc Dũng cũng không coi việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược như một mục tiêu trong nhiệm kỳ của mình. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Biden. Một số quan chức Việt Nam đã mô tả quan hệ đối tác là quan hệ chiến lược về mọi mặt Ngoại trừ tên gọi và về mặt chính thức, Mỹ không phải là một trong 17 đối tác chiến lược của Việt Nam, xếp sau cả Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, ba nước khác trong nhóm đối thoại an ninh bộ tứ. Tác giả Khang Vũ cũng cho biết thêm rằng Mỹ là bên đã nhượng bộ Việt Nam về các vấn đề lớn nhằm cải thiện mối quan hệ song phương tổng thể, bao gồm có việc phá bỏ nghi thức ngoại giao để tiếp đón ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào năm 2015 và giữ im lặng khi Việt Nam tiếp tục mua vũ khí của Nga vốn trái với đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận. Sự ngờ vực đó đã làm lan rộng suy nghĩ của những người cứng rắn với Việt Nam đến mức họ có thể đàm phán khó khăn và làm thất bại tiến độ của một hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ cho đến Theo ý kiến của tác giả Điễn Lương thì Mỹ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để được lòng phe bảo thủ tại Việt Nam. Như vậy thì với sự chân thành trong phát biểu của ông Phạm Minh Chính dường như chỉ là một thông điệp sáo rỗng mà thôi khi mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng những từ này để khoa trương thành thế ở khắp nơi nhưng thực tế thì họ không hề làm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Người ta còn nhớ chuyến thăm của bà Harris sang Việt Nam dường như là một phó tổng thống của một siêu cường nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Thực chất là nguyên thủ trong thực tế ở Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng đã né tránh không tiếp đón bà Harris. Trong khi trước bà Harris tới Việt Nam, ông Phạm Minh Chính lại chủ động đến gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Hùng Ba để báo cáo tình hình của chuyến thăm. Đây là hình thức Việt Nam luôn luôn đi đêm và tâu bẩm với Bắc Kinh trước mỗi chuyến thăm của Mỹ. Chính vì cách cơ sở của Việt Nam như vậy đã dẫn đến việc trong chuyến viếng thăm trụ sở Liên Hợp Quốc vào năm ngoái của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các nguồn thạo tin cho biết phía Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm cuộc gặp song phương giữa hai nguyên thủ giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng phía Mỹ đã lạnh lùng từ chối với lý do đề phòng COVID-19. Và quan hệ hai nước cứ như vậy, một bên là một nền dân chủ tự do pháp quyền tại Mỹ và một bên là độc tài và tham nhũng tại Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lệnh sống lưng với tội ác của mafia y tế Phanh phui sự liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Tiến Thuốc tân dược mà làm giả thì có thể nói rằng đó là tội ác tột cùng Ở một số nơi trên thế giới người ta có thể dùng cách tiêm thuốc để thi hành án tử hình Cứ tưởng tượng hàng ngàn hay hàng vạn viên thuốc tân dược giả mà bán ra trên thị trường thì biết bao nhiêu người đã phải chết oan uổng vì nó. Các tổ chức mafia thường gắn liền với những trò buôn ma túy số lượng lớn. Họ móc nối với các quan chức nhà nước để chuyển hàng loạt kiện hàng ma túy bột và hàng ngàn viên ma túy đá để tiêu thụ. Hành động buôn bán ma túy ra thị trường đó là hành động giết người, giết bằng thuốc và thu lợi nhuận. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Nam Pharma và cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Công ty buôn thuốc ung thư giả Việt Nam Pharma đã móc nối với các quan chức tuôn hàng ngàn viên thuốc trị ung thư giả khác mà điều này không khác gì hành động của tội mafia. Cũng buôn thuốc hại người để kiếm lời, cũng móc nối với các quan chức để khuếch trường huy động quy mô làm ăn và được bảo kê trong vụ án Việt Nam Pharma, người ta mới chỉ bắt có Trương Quốc Cường. Chính ông đã ký hàng loạt giấy tờ bao che cho hành động buôn lậu của Việt Nam Pharma. Việc làm này là việc làm phi đạo đức, nếu không nói là tội ác rất lớn của ông cựu Thứ trưởng. Vì món lợi riêng cho mình, ông Trương Quốc Cường đã tiếp tay cho một tổ chức mafia y tế lộng hành trong một thời gian rất dài. Khi các phi vụ làm ăn, buôn bán thuốc gian lận, dối trá tham nhũng của ngành y tế Việt Nam bị phanh phui mới thấy Trương Quốc Cường và tay chân thân cận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là Cục trưởng Cục Thuốc Ăn Tiền và thu rất nhiều tiền, nhiều nhất trong số các cục của Bộ. Trách nhiệm về sai phạm này đáng lý ra thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu chung. Tuy nhiên, cho đến nay, tòa án vẫn chưa khởi tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Không phải là vì bà vô tội, nhưng mà cái gốc của bà rất lớn. Bà từng được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về làm trưởng ban chăm sóc sức khỏe của Trung ương. Cho đến lúc kỷ luật về mặt đảng, ông Trọng cũng đưa ra hình phạt rất nhẹ. Đây hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến như đang thách thức công lý. Không có nước nào trên thế giới mà lại để giá thuốc trôi nổi, tùy theo phương tiện và buôn bán, thoải mái, tự do như ở Việt Nam. Hàng vạn hiệu thuốc trên toàn quốc bày bán đủ các loại nhưng không có niêm yết giá Muốn bán thế nào thì bán, hết bao nhiêu cũng phải trả tiền vì khi ốm đau người ta không mặc cả, không như mua mớ rau con cá ngoài chợ. Vì thế các cửa hàng thuốc rất giàu và nhanh giàu, thù bộn tiền, nhất là sau 2 năm dịch bệnh khủng khiếp vừa qua. Đấy là dưới sự quản lý của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, thị trường thuốc y tế bát nháo như vậy. Thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, tràn lan, nếu truy đến cùng thì tội của bà Tiến là rất lớn. Có thể nói phi vụ gian lận tham nhũng về thuốc của Trương Quốc Cường và đồng phạm nó không chỉ đơn giản là tiền bạc mà còn là cho thấy nhân cách, đạo đức, lương tâm của thầy thuốc xuống cấp đến mức nào. Trong khi người bệnh thì khốn khó, lao đao, phải bán cả vườn rau, đàn lợn mới được mấy chục triệu để mua thuốc, hy vọng trở về với cuộc sống để khỏe mạnh. Vậy mà bà Nguyễn Thị Kim Tiến và tập đoàn Mafia Y tế tại Việt Nam lừa cả đất nước lừa cả những người bệnh nghèo khổ làm lũ. Ngoài việc bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đỡ đầu bởi ông Nguyễn Phú Trọng, thì trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hương gốc Hà Tĩnh của bà có cựu bộ trưởng. Rất đông, hiện nay trong Trung ương Đảng có đến 8 người thuộc đồng hương Hà Tĩnh của bà Tiến, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vì sao không xử bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Mafia y tế có mối quan hệ với nhóm lợi ích địa phương. Nhóm lợi ích địa phương ở Trung ương là thành phần tạo nên sức mạnh cho từng cá nhân đó. Có thể nói bà Nguyễn Thị Kim Tiến tuy hết quyền lực nhưng bà vẫn còn thế lực rất mạnh. Đến ông Nguyễn Phú Trọng còn nương tay cho bà thì không biết ai có thể đủ mạnh để buộc bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế phải đền tội. Có lẽ phải có ai lật được ông Nguyễn Phú Trọng ra khỏi chiếc ghế ông đang ngồi thì may ra mới có thể xử lý hình sự bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho được. Còn không thì gần như không thể.